Hello cô chú anh chị và các bạn à, Lâu mà mình không có làm video cho mọi người xem Hôm nay là à, có một người anh với à, chị từ Cali qua đây mua căn nhà Rồi ảnh xây căn nhà này mới từ ảnh cũng mấy tháng nay thôi Rồi ảnh về lại Cali Rồi hiện tại cái nhà nó nó nó đổ móng rồi mà ảnh tính qua xem mà ảnh có thời gian xem nên ảnh nhờ mình chạy đó mình quay phim cho anh xem rồi sẵn mình quay cho mọi người xem luôn thì cái giá nhà này ảnh à, à, hồi xưa là cái cái, nền nhà này nó bán cũng tương đối rẻ thôi mà đem ra cái cái lot nó nó nó open bid á là nó đẩy cái giá từ 79 à, ngàn mà bây giờ khi anh mua là anh phải mua trên trăm mấy ngàn ra cho cái cái nền nhà để uh, Steven chạy đến đó Steven quay lại cái cảnh nhà nó làm sao trong có cho cái uh, mọi người xem để uh, biết nha thì theo chân Steven để xem ok cái gì uh, tí mình quay nữa tại vì hiện tại Steven đang lái xe rồi một tí nữa mình cũng chạy xuống à, mình chạy xuống à, gì khu uh, Whiting Ridge để cái uh, hiện tại Whiting Ridge nó xây đến đâu rồi cái căn nhà này uh, anh chị này anh mua căn nhà này ở trong cái khu Efferson uh, cái khu Efferson là cái khu mà bà hãm Steven có quay cho um, các anh chị xem về uh, cái hồ nhân tạo uh, gọi là Crystal Lagoon nó nằm ở Wesley Chapel rất là lớn thì cái khu này nó mở mang cũng uh, mấy năm nay rồi mà cái giá hồi xưa thì nó cũng tương đối uh, vừa tay thôi nó bắt đầu từ 200 ngàn mà hiện tại thì cái giá nhà nó rất là cao rồi nghe anh chị uh, à, hổm Steven có quay một một đoạn video cho cho cái cái, cái, à, khu nhà đó mà cũng hơi tương đối lâu rồi à, để hôm nay Steven chạy lại quay lại một lần nữa cho cái khu nhà của anh chị này để cho à, các bạn xem để à, biết bên này cũng đang xây cái medical clinic phía bên tay phải nè cái sành là vào trái mình chạy vô chỗ này là cái khu hồ nhân tạo ở trên đó đó rồi mình chạy lên trên kia khoảng khoảng một mai nữa là nằm ở đây à, trái số mấy cái à, cái lot này họ để cái bảng là bán hết trơn rồi nha cô chú anh chị uh, they all sold out so don't even think about it I think they all sold out ok nếu mình không sai thì cái căn nhà này nó đang xây là căn nhà này mình mỗi là mình chạy về khu này mình cũng uh, Dạ yeah, mình, mình khi mỗi lần mình chạy ra mấy khu này mình cũng ghê lắm tại vì lần mình ra đây mình bị uh, lủng bánh xe mấy lần rồi mình sợ lắm nó không để cái lát, coi thử cái lát số mấy đi 9521 hả chín bốn một năm <sighs> chín năm căn nhà xây như trong cái khu này rồi, nhiều quá chính cái đó là chín bốn một năm xe trong cái vòng cung này 9515 9509 9497 right here ok địa chỉ à, anh Lâm ơi cái hiện tại cái nền nhà là, là 9497 nha 9497 nó mới xây à, cái à, nó mới xây cái nền thôi nó để cái nền lên thôi chứ nó chưa có làm được gì hết á thì à, cái nhà bên đây này cái nền nó cũng làm xong nè nó nền nè còn cái nền nhà bên đây thì nó nó mới vừa là nó mới vừa ngăn lên nên nó chưa chạy ống nước nó chưa chạy cái gì chân á yeah, hiện tại nó mới à, xấy cái nền lên thôi cho nó chưa có có à, nó chưa chạy ống à, gì à, sóc nền lên thôi chút chút thôi nó chưa chạy ống nước nó chưa chạy gì cho nó trơn nha hiện tại thì qua đây không cần phải qua sớm quá đâu nó cái căn à, cái nền nhà đó là bà hỏm mua tới 79 ngàn đó anh chị hiện tại anh đang xây mà chắc uh, chắc tới mùa đông mới xong á ở nhà này cũng xây đông nhiều nhà quá vừa chạy qua cái khu nhà của Epson đó để cho quay một cái khúc đoạn à, nhà của cái à, cái cái mà khúc mà mới mới vừa khai công à, xây cái nền móng cho cái nhà của anh Lâm và Cali à, ở xa quá nên anh nhờ mình chạy qua mình xem thử cái cái cái tiến triển xây nó tới đâu để cho anh biết để anh, anh có thể ước lượng được khi mua vé máy bay để bay qua đây xem à, khúc vừa khởi công thì mình mới vừa chạy cái nhà nó mới cũng mới vừa sấy nền lên thôi nó cũng chưa làm gì nhiều nó mới đem sắt à, đá nó luyện lum la chứ không thì à, mới vừa xem xong mình mới chạy à, tắt qua bên trên Winding Ridge hồi xưa mình có làm mấy cái video Winding Ridge á của GL Homes yeah. Winding Ridge nè thì cái khu này nó nó nó, nó cũng xây nhiều lắm không à hồi xưa mình có làm video sơ sơ thôi chứ không có làm nhiều rồi bữa nay mình mới chạy qua mình chờ quay một lần nữa cho à, mọi người xem để biết cái cái tiến triển cái khu này nó hiện tại nó đông đúc như cỡ nào rồi thì à, để mọi người à, theo chân mình để biết để khi nào mình mua nhà trong tương, tương lai thì mình có thể ước lượng được mình biết được là cái nhà nó xây khoảng bao lâu mới xong thì Cúc mình đã biết uh, hồi xưa Steven mới vô mua nhà thì cũng, cũng, cũng nghĩ là nó nó nó, nó làm chậm lắm mà hiện tại cái nhà nó xây rất là nhanh nha để mình qua chạy một vòng cho mọi người xem để cái biết cái khu này này như thế nào tương lai cái chỗ này là cái à, tương lai chỗ này là community center thì à, để mình chạy tắt xuống đây hy vọng là mình chạy số khu này một tí nữa sẽ không bị à, bị đâm lụng bánh xe thì vì mấy khu construction nó có đinh nhiều lắm mấy lần trước Steven cũng có chạy đi à, quay phim á do mấy khu này nè đi xong về bị lủng bánh xe bị quất hoài mỗi cái bánh xe của mình thay gần 300 bạc quất cái bị lủng bánh đụng bánh xong mà phải thay hai bánh tại cái xe bánh xe mình miễn mà thay một bánh không nó chạy nó không đều nhiều phải thay hai bánh cái tốn sáu trăm. Logan Ủa, này đúng Thấy chưa khu uh, à, Chio Homes này nó xây nhà khu này là rất là lớn nha anh chị bây giờ uh, mình chạy vô cái khu này hồi xưa là cái khu này mình chạy vô là đất trống thôi nha bây giờ là nhà lên đã à, gần đầy hết này? Đó, nhà nó nhiều lắm không biết uh, trong này có mình uh, Steven cũng có mấy người bạn mua nhà trong này á mình cũng chạy vô đây mình quay thử cái nhà tới đâu không biết lết số mấy nên tí gọi điện thoại mới hỏi đang lót bảy đang lót 70 nè 70 mà chạy về tới khu này à, thì cũng nhiều quá mẹ sau này mà hổng đất bở mà Steven vô đây khu này nó trống lỏng không có ai chơi bây giờ cái nhà xây lum la chơi thu đường từ Grand, Rora, Grand Forest với Orchia Bay Avenue để gọi cho bé Vương này cái lát số mấy để mình ghé mình quay luôn mình thử à, hỏi thử cái cái cái lát số mấy để mình chạy qua mình quay cái cúc nhà cái tương lai Phương hello em ạ à, cái cái à, lót nhà của em số mấy quên rồi à, bảy mươi bảy mốt hả? <laughs> Ồ, oh, mình đậu kế dạ. bên hơn rồi mình đậu đang lại ba đậu bảy bảy bốn. À bảy mốt bảy mốt dạ. Bảy mốt ok để anh tí mình qua anh anh dạ. tí, sẵn anh đi ra anh anh ghé anh quay quay thử coi sao. À ok rồi. Đang đứng với, với, với trước cái cửa nhà em luôn nè, cửa cái nhà mới á. No đi qua bên chỗ chị em hôm quay nhà đầu đi à, trên Epson trước rồi giờ đây sẵn qua đi mình quay thử à, ta đi tới đâu rồi. À? Ồ nhà con này nó xây nhiều quá hả? Ờ nhiều nó nó, nó bị bị đây tùm lum chứ mà nó nó xây nhiều lắm. Yeah. Cái, cái vậy đó, cái vậy đó là khoảng hè này là xong hết á. Ừ, thấy nhà nó xây nhiều dạ. lên lên mình nó xây mình nó xong một lượt là xong nhiều lắm á. Dạ đúng rồi. Ừ, ok, cảm ơn nha. Rồi rồi. Dạ dạ. Bye bye. Ok. 71 mình đang đậu 74 73 71 lên kia phía sau lưng để còn nhà của à, nhà chủ anh à, anh của Kiệt anh của Kiệt là miếng nhà số mấy nữa mà mình không biết số mấy thôi à cái nhà anh của Kiệt là cái nhà bảy mươi mấy ta bảy như là bảy mươi bảy mươi bảy mươi lăm hả nhà anh của Kiệt nhà lớn lắm nhà cũng là Edison á mà không biết cái nhà số mấy thôi à Để nhà của à, à, anh của Kiệt à, cái lót số mấy Kiệt? À, 78. 78. Ô 78 nó lên à, lên cái sườn rồi. À, lên sườn dưới này ngày qua em có mới tới rồi nè. Ờ, mình đang mình đang hồi nãy mình chạy trên Everson mình quay cái nhà chỗ các anh ở bên Cali anh mua nhà mà nó lên cái nền mà nó chưa lên xong á. Ờ, anh, anh, anh nhờ chạy qua quay thử cho anh biết cái độ đặng anh mua vé bay anh bay qua mà giờ chưa lên nó mới sấy cái nền thôi nó chưa làm mẹ chứ đậu chạy sẵn chạy qua qua Greenwich mình xem thử cái uh, khu nhà giàu này cỡ này cỡ nào ơi cây <laughs> giờ bên đó lên thị xèo luôn rồi đó ồ oh, men nhà lên đây vô toàn thấy loại mà thấy dữ không à thì bởi vậy căn nào con thấy thấy quán hồn ừ nó lên toàn là cái loại thứ dữ không thứ bự bành cả đi không ồ oh, thiệt tè à. 78 à. phải không 78 mới lên nó lên cái sườn rồi á ờ ok 78 a để mình chạy vô mình quay thử sao à, ừ okay. quay quay quay 360 độ cho biết luôn ok ờ à, à, ok ờ, yeah. Dạ. bye bye hello anh chị hôm nay nè <laughs> mình có một người à, bạn có ông anh ở New York anh xuống quay ông mua căn nhà cái ra ma đầu này là hình như đó mình không sai là cái à, ma đầu Edison đây là cái khung cảnh của cái căn nhà Edison thì à, Edison này nó có 3 garage à, hình như là nó có 3 park à, 3 parking garage nghĩa là hai cái đầu xe bên này một đầu xe bên này chính giữa là cái cửa đi vô nhà này hai lầu nha hình như nghe nói là tới 4 năm một ngủ vậy á mà con gái để mình vô mình quay cái sườn ngoài cho mọi người xem coi cái nào thì à, mình xem cái sườn này không mình không thể cái hình dung được cái nhà vậy sao thì tí mình chạy qua bên kia cái khu nhà mẫu mình quay cái khu nhà mẫu cho anh chị xem nha ok đây là cái nền nhà khi để làm nó mới xấy cái nền nhà lên nè nó đổ móng nó chảy ống nước nên lum la chân phía sau thì à, cái lầu một đó nó sẽ làm gạch à, lót ở chơi nó là nó frame lại nó làm à, stucco đó. căn nhà này phía sau nó có cái pond nhỏ nhỏ này nè cái gió phía sau này cũng tương đối à, tương đối cũng rộng thì à, như là mình nói với kiệt là tương lai cái máy lạnh này nên để phía bên tay phải phía bên kia á nó tiện hơn còn để đây khi mình sau này mình có làm cái nhà lưới á ra ngoài ở đây thì nó bất tiện con cái là nó ồn ào khu này nhà Edison nghe cô chú anh chị chỗ Winding Ridge Winding Ridge thì như nhà tương đối cũng đẹp lắm thì à, giống cái khu uh, cùng một uh, model à, không phải cùng model <laughs> nó lộn hoài cùng một tụi builder của GL Homes uh, xây nhà khu nhà của Steven đây nè 360 độ nè căn nhà mới lầu một của khu model này là model Edison thì một tí nữa mình vô trong cái nhà mẫu mình xem Edison Edison nó như thế nào cho mọi người xem nhà mấy cái nhà mà nó xây một lượt nè một khi mà xong là xong hết luôn á đó. đó giữ không giờ dạ. yeah. hơn nửa năm trước thì mình đến đây là khu này toàn là đất trống không có mẹ gì trơn á trống lỏng à đó trống lỏng bà con đâu có hình dung được cái nhà như thế nào và đâu biết cái cái hút của mình ai ở cái bên thì à, cứ à, thích mơ đầu nào thì mình vô mình vớt cái mơ đầu đó thôi thì sau tương lai là giống như là à, tính sao cái nhà nó giờ nó lên nhiều kinh khủng không thì một tí nữa mình quay trên không 360 độ cho mọi người xem cái khu này như thế nào nha nhỏ em nó xây cái nhà ở lết 71 nè nãy mình có gọi điện thoại á lên cái sườn rồi nè chưa để mình vô mình xem cái căn nhà này coi sao đó ờ, trên này cũng ba chỗ đậu xe chạy thẳng vô cái gì chứ nhà trong này rộng lắm nha anh chị bây giờ mình khám phá căn nhà này đầu tiên nhất ra ra xem cái đấy sao ừ. cửa này à, storm door lo giữ nha cái nhà này à, phía bên đây nó là cái master bedroom nằm đây master bedroom à, master bedroom nó lên nó Angeli xong hết trơn này. nè đây bên này là cái master bed còn ở phía bên tay phải này là cái uh, kitchen với uh, cái family room bên này là cái dining room một phòng ngủ hai phòng ngủ à, ba phòng ngủ nghĩa nhà này được bốn phòng ngủ nhà này có bốn phòng ngủ đúng ra là ba phòng ngủ với một cái office và cái office là phòng ngủ nữa là có thể được bốn phòng ngủ bốn phòng ngủ với à, một cái à, bên đây là cái đa family room nằm đây bên này là cái uh, cái dining room nằm chỗ này thì cái bàn ăn nằm chỗ này phải đúng rồi đúng vị trí rồi trên này cũng có option có hai hát có đủ hết để chỗ này Nhà này khá đẹp Nice cái nhà này mình thích con cái là khi mình mới vô nó có một cái uh, nó có cái sảnh rất là lớn rộng đẹp lắm chỗ này nó rộng lắm giờ thấy nó thoáng mát nữa chúc mừng nghe Phương ơi nhà đẹp quá Phương ơi chúc mừng nha chỉ ờ, đợi xong ờ, mùa hè này hy vọng là nhà xong rồi ờ, vô ở phá đi chứ hiện tại thì thấy nó làm cũng good bên kia thấy cái nhà cái bên làm xong rồi sao nhà bên đây làm chồng quá chưa xong đúng cái nhà này phải làm xong trước chứ yeah. Dạ. kế bên này như cái căn này căn Edison luôn nè Edison thấy nó rộng không này vòng đây khu này toàn là cái nhà thứ dữ không à GL Homes đó thì à, báo à, báo cho cho Phương biết là khu trên kia cái khu lot 79 có một người dân nhà Việt Nam từ New York xuống luôn nha, nấy bờ luôn đó nha ok chỉ điểm vòng quay cho mọi người xem thôi chứ thật sự ở ngoài giờ nóng quá tại khu này nó mới đang xây nhà cũng cây, cây cối nó cũng chưa có nên đi ngoài nóng thì mẹ ơi rồi chạy xe lạng quạng bị lủng bánh nữa chứ làm youtube có gì vui đâu Tự nhiên làm cũng có cái vui của nó cái vui nó cái là mình mình đi uh, chỗ này chỗ kia mình quay phim này kia lạc và nó cũng có cái vui của nó mà con cái là về nhà é địch rồi, rồi uh, làm hậu kỳ rồi nó la cho mệt lắm uh, với cái là làm với tiếng người ta làm người ta có tiền người ta còn được xài mình làm lâu lâu mình chơi chu mình chủ yếu làm mà chỉ tặng lại cho uh, mấy em cô nhi này kia lạc vặt với mấy người người neo đơn rồi lạc vặt thôi vậy tí uh, Steven có làm youtube với mấy người bạn ở new york à, phải new york làm youtube cho mấy người bạn ở ờ, ở ở đâu ta ở việt nam mình có quen với mấy người youtube ở việt nam rồi lâu lâu cái ờ, bạn ấy bạn ấy cũng có phê quay mấy cái hoàn cảnh mà giống như là khó khăn đó, thì Steven cũng ờ, gửi hỗ trợ một phần nào khi mình có làm như mình làm có nhiêu mình cho nhiêu chứ không phải là mình mình không phải giàu sang phú quý gì mà cứ dư giả rồi để tặng như này kia không có cái với tí mình làm youtube là chơi vui thôi nếu mà lỡ có tiền thì mình lợi mình tặng lợi cũng có là thôi à, ờ, cũng đôi khi nhiều người xem ờ, video cũng có nhiều thì mình ờ, cũng có chút đỉnh vài trăm để mình vô trong model hôm này mình giờ mình quay cái cái mẫu của Edison tại giờ nãy mình cứ quay cái Edison là cái khu cái nhà phía ngoài thôi mà mấy người chưa có hình dung được cái cái cái mẫu Edison ở phía trong khi mà nó nó xây dạng xây xong rồi như thế nào nha để mình quay phía trong cho mọi người xem nha ok đây là câu trả lời của mọi người nè à, hồi nãy mình có quay một căn nhà Edison của một anh ở New York á, thì cái căn nhà Edison này là 5 phòng ngủ năm rưỡi tắm một cái ram room cái loft great room và ba chỗ ba đầu ba chỗ đầu xe tất cả là 5.216 square feet 2000 5.216 total square feet và khu ở là 1.139 uh, à, occupied square feet nè đây là cái cái cái cảnh nếu phía ngoài của căn nhà hồi nãy Steven quay à, mà khi đang xây gian dở cái nền mới lên đó là khi nó xong rồi nó sẽ nhìn tương tự như căn nhà này nha mọi người đó mà khu này khu nhà này nhà mẫu nha <laughs> chứ không phải nhà của à, của ảnh và để uh, mọi người để hình dung được cái nền nhà hồi nãy mình quay á, thì sau này nó xây xong nó cũng giống giống tương tự như vậy á. đó ba chỗ đầu xe bây giờ như bảo mà mình cũng có quay rồi mà bữa nay cũng quay sơ sơ lại cho mọi người xem nếu mấy người còn, ờ, không còn nhớ đó khi là mới vô mới vô nó có cái vùng bên đi lên trên lầu này chưa năm phòng ngủ năm phòng ngủ tắm phía bên tay phải nó cũng có phòng ngủ đây nữa video này nó có uh, kitchen đó dining room cái phòng uh, ngồi chơi great room là trên lầu đó chưa phía sau để đồ mới lắc nó không cho mở như là cái cửa này phía sau phần đông có hồ thì à, có khách khứa dẫn con nít vô nên họ không có mở thì không muốn bị cái like đi mà lỡ có chuyện gì thì phải không ờ, thưa kiện này mệt lắm nhưng họ khóa cái cửa lại đây để cái chữ này nè căn này căn Edison nha Edison nha mọi người để quay sơ sơ trên lầu thôi nha tại bà hổm thì mình có quay rồi nó muốn quay lần thứ hai nữa công mệt quá bữa nay cũng trời nóng quá nên lười lười nên sẵn đi ngang đây cũng quay luôn cho mọi người xem lần nữa ở trên này thì nó cũng có một cái lounge dùng cái loft nó kia bằng cái loft á đó. đó bên này thì trên này như một phòng ngủ bên kia hai phòng ngủ phòng giặt một phòng ngủ phòng ngủ ngoài này không một phòng ngủ hai phòng ngủ cái này là cái master cái master bedroom nó có một cái à, nhà tắm trên hành, đó đây là cái master bedroom này căn nhà này nó ra ở kia nó có cái hồ phía sau bự rộng quá tông của nhà này là màu vàng màu trắng Van Housin đây phòng ngủ nữa ở trên này à, có tất cả bốn phòng ngủ ở dưới lầu một phòng ngủ trên này có mát tờ dưới ba cái small bedroom còn dưới lầu nó có một cái guest bedroom guest bedroom là gian phòng à, ngủ của khách đó dưới này thì à, chỗ này là nguyên khu ăn chơi này thôi thôi vậy các mọi người chỉ có bao nhiêu thôi mình đang quay sơ à, sơ cho mọi người xem cái khu khu này là Wilding Ridge của GL Homes hồi nãy cũng có gặp một em từ Arizona qua đây à, em qua đây em qua Thùy à, để xem nhà mẫu đó không có duyên đâu không phải ai <laughs> xem video của Steven mà gặp được trên trên trên đời thật và cũng như có nhiều người bà của anh chị từ Arizona với uh, ờ, Cali đồ Pennsylvania với uh, Minnesota có mấy anh chị xem video của Steven này à, anh em cũng gặp nhau được mấy lần thì cái đó là cũng tùy duyên thôi chứ không phải là ai mình cũng gặp được tại vì lâu lâu mà cái việc làm của mình hơi bận á ok mọi người đã cảm mình cảm ơn mọi người đã xem video của Steven nha có gì hẹn gặp lại nha à, cái gì à, nhớ xem hết video để ủng hộ thì muốn làm mình làm video cũng hơi à, mệt mỏi nếu mọi người coi mà coi hết thì có thể video youtube nó mới giới thiệu cho người khác coi ok cái gì gặp lại nha mọi người kêu bye bye nha gặp lại bye